qua một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên với tựa đề Chín bậc tình yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. đầu cầu thang ngồi đón mẹ về Chúa